Xin chào các bạn, chị chào Nhung, chào các em Không biết là giờ này thì các bạn đã đi học về chưa? Có lẽ là chúng mình cũng chuẩn bị tan học rồi đúng không? Thế thì chị cũng đã hứa với chúng mình từ tuần trước cùng nhau tìm hiểu văn bản Trí Phèo của nhà văn Nam Cao. Tuy nhiên là vì tuần trước chúng mình có lỡ hẹn với nhau, thế nên tuần này chúng mình làm bù nhá. Không biết là ở trên lớp thì các bạn đã học xong văn bản chính phèo của nhà văn Nam Cao hay chưa? Nếu như các bạn đã học xong rồi thì thực sự có một cái phần kiến thức vô cùng quan trọng mà chị muốn nhấn mạnh với các bạn đó chính là nhân vật anh trí. Tuy nhiên, nhân vật anh trí của chúng ta thì được nhìn xuyên suốt cả một cái cuộc đời từ khi anh ý lớn lên, sinh ra rồi anh ý 18 đôi mươi, anh ý làm thuê cho nhà bà Kiến và rồi vì những cái lý do ủy khuất nào đó Chí bị bá kiến đẩy vào nhà tù thực dân Pháp rồi sau này anh bén duyên với thị nở cái mối tình giữa Chí và thị được người làng vũ đại nói rằng đó là mối tình của một con quỷ với một con vật nhưng may thay chính cái mối tình mà cả làng vũ đại ai cũng coi khinh đấy lại chính là cái liều thuốc giúp trí thức tỉnh sau này. Và rồi, chị nhận ra bi kịch của cuộc đời mình chỉ đã vác dao đến nhà bá kiến để đòi được làm người lương thiện. Thế thì chị tóm tắt lại cho chúng mình là như vậy, đơn giản như thế thôi. Và trong suốt cái cuộc đời của nhân vật Chí Phèo đó thì các bạn đặc biệt chú ý chị vào cái phân đoạn nói về bi kịch mà trí trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại cái bi kịch của một đời người khi mà vốn dĩ anh là một cái anh nông dân lương thiện hiền lành mà bây giờ anh trở thành tay sai đắc lực cho bá kiến rồi như dân làng ngũ đại nói rằng thì anh đã phải bán linh hồn cho cả quỷ dữ để mà sống. Không những là rạch mặt ăn vạ kiếm năm mười hào để uống rượu đâu mà phải bán linh hồn cho cả quỷ thì các bạn chú ý chị là như vậy thế thì ngày hôm nay các bạn cùng với chị tìm hiểu thật là kỹ thật là sâu về cái bi kịch lưu manh hóa của trí nhé. thế nhưng mà trước đó thì các bạn cũng biết rằng trí của chúng ta là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ được cái anh đi đánh ống lươn nhặt được ở lò hạch ở lò gạch cũ ở đầu làng đúng không? Rồi sau đó được dân làng truyền tay nhau nuôi lớn và cuối cùng anh đã 18 đôi mươi, anh có sức khỏe, anh đi làm thuê cho nhà Lý Kiến lúc bấy giờ. Vốn dĩ cuộc đời cứ thế trôi qua, anh có thể làm thuê cho nhà Lý Kiến, kiếm được một khoản tiền chuộc thân và sau đó mơ ước về cuộc sống của gia đình với những đứa trẻ chồng thì quốc mướn quẩy thuê vợ thì dệt vải cùng nhau sống qua năm qua tháng đúng không thế nhưng mà khổ nỗi bi kịch xảy đến và các bạn chú ý chị là nguyên nhân vì sao mà Chí phải đi tù vậy các bạn? Các bạn có biết vì sao không? Các em có biết vì sao nhân vật Chí Phèo của chúng ta bị đi tù không ạ? Các em có biết vì sao nhân vật trí bị đi tù không? Trước đấy vốn dĩ, Chí Phèo là một anh nông dân lương thiện hiền lành. Mà người làng Vũ Đại nói rằng anh hiền như đất vậy. Hắn hiền như đất. Đúng không? Hiền gì mà hiền như đất vậy? Chả làm hại ai bao giờ. Đó, thế mà sau khi bị Lý Kiến bỏ vào tù chừng 7-8 năm sau anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác và cái con người hoàn toàn khác đó được thể hiện ngay đầu văn bản trong sách giáo khoa Thế thì bây giờ các bạn sẽ cùng với chị thử truy tìm xem vì sao chị lại phải đi tù Được không? Ngạch đầu dòng đầu tiên các bạn chú ý chị nguyên nhân Nguyên nhân dẫn đến bi kịch của anh chí, Nguyên nhân khiến anh chí phải ngồi tù À bị vu oan Thế nói chính xác hơn thì đó chính là cái cơn ghen vô lý của Lý Kiến Tại vì sao lại bị ghen như thế? Bởi vì nguyên nhân bắt nguồn từ vợ của Lý Kiến đó chính là bà ba. Bà ba thì trẻ lắm, người lúc nào cũng hay hay ra. Rồi miệng lúc nào cũng cười toe tét với gia nhân ở trong nhà. Lúc nào cũng rất là lúng liếng đưa tình như vậy Thế nhưng mà Lý Kiến lại già rồi, 60 tuổi rồi Đâu có còn sức để làm gì Rồi tính thì vô cùng hay ghen mà vợ lại lẳng lơ đến như thế và rồi có một hôm thì bà ba có gọi chí Phèo vào bóp chân thế thì phận làm người ở trong nhà chủ bảo sao thì làm vậy thế nhưng mà cái không ngờ đã xảy đến khi mà bà ba yêu cầu chí bóp chân mà phải bóp lên tận trên lúc đấy chí có nghĩ rằng con người ta cũng là người con người ta không phải khúc gỗ con người ta cũng có cảm giác thế nhưng mà cái cảm giác đấy nó bị lu mờ bởi vì lúc đấy trí cảm thấy nhục trí cảm thấy khinh trí cảm thấy ghét ghét những gì mà con người ta không thích mặc dù lúc đấy 18 đôi mươi là một chàng thanh niên khỏe mạnh cái cảm giác về xác thịt có chứ đúng không thế nhưng mà trí chỉ cảm thấy khinh thôi chỉ cảm thấy nhục đúng không nhục và rồi lý kiến nhìn thấy cái cảnh đấy ghen mà đẩy để trí vào tù thế thì cái nguyên nhân đầu tiên cũng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái quá trình lưu manh của trí sau này đó chính là cái sự ghen tuông vô lý của bà kiến được không ạ và đồng thời tiếp tay cho bọn cường hào địa chủ cho lý kiến đó chính là nhà tù thực dân. Với hai nguyên nhân trên thì khi mà 7-8 năm sau chí ra tù, chí đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Và cái khác này là cái khác như thế nào? chỉ có còn là anh nông dân nữa không? Không, chỉ không còn là anh nông dân nữa. Từ ngày Chí ra tù, Chí chỉ có biết uống rượu và đòi nợ thuê thôi các em ạ. À. Chí không còn nghĩ đến những mảnh vườn, những ngôi nhà và những đứa trẻ nữa. Bây giờ chị chỉ nghĩ đến làm sao để đòi nợ được nhà này nhà kia thay cho bà Kiến và để rồi có 5 đồng 10 hào để uống rượu, uống rượu cho say khướt rồi lại vừa đi vừa chửi, chửi trời, chửi đời, chửi người, chửi cha mẹ thằng nào không chửi nhau với hắn. Và cái khác đó thì các bạn có thể thấy được rằng nó khác từ nhân hình rồi khác đến nhân tính các bạn ạ. À. Thay đổi hoàn toàn. Thế thì trước tiên chúng ta thấy rằng cái con người khác này của trí nó được thể hiện thông qua cái bên ngoài đó chính là nhân hình đúng không ạ trước tiên cái quá trình lung manh này nó được thể hiện qua bên ngoài đó chính là nhân hình tức là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy sau khi mà chỉ quay trở về chừng 7 8 năm sau. Các bạn đọc đầu văn bản ở trong sách giáo khoa thì các bạn thấy được thể hiện rất rất là rõ về cái sự thay đổi nhân hình này tức là cái bên ngoài cái gì của ngày xưa một anh canh điền hiền lành khỏe mạnh hiền như đất ngày nào đã không còn nữa thay vào đó là là ai là một cái tên xăng đá đầu thì trục lốc răng cạo trắng hớn mặt thì đen và rất cưng cong hai con mắt hắn thì gườm gườm trông gớm chết rồi chẳng những thế thì cái ngực phanh ra đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông tướng cầm trì còn hắn không còn mặc cái bộ áo áo vụ áo nâu của một người nông dân nữa mà hắn à, mặc một chiếc áo tây vàng nhưng quần thì vẫn là quần nái đen thì thì các bạn thấy đấy cái phần nhân hình này đã thay đổi hoàn toàn không còn bất cứ một cái dáng dấp nào của người nông dân ở đó nữa thay vào đó là trông như một thằng xăng đá vậy thì thì đặc biệt là cái phần nhân hình này nhà văn nam cao của chúng ta đặt tả thông qua khuôn mặt đầu thì chọc lốc đúng không răng thì trắng hớn mặt thì đen và rất câm câm rồi hai con mắt thì gườm gườm trông gớn chết vì sao trí lại thay đổi như vậy? Vì bá kiến Đúng không ạ? Vì cái tầng lớp cường hào địa chủ đẩy con người ta đến cái mức đường không còn lối thoát Đành phải tha hóa vậy Nếu như không tha hóa thì chỉ có cái chết đang chờ đợi ở phía trước thôi Thế nên muốn sống thì phải tha hóa Còn nếu như anh không muốn sống nữa Anh không muốn tiếp tục cuộc đời này nữa thì anh hãy chết Giống như cái kết cục của cuối tác phẩm ấy Chứ không thể nào sống cái cuộc đời của một con quỷ dữ nữa bởi vì trí nhận ra và trí thức tỉnh trí muốn quay trở về làm người lương thiện và lúc đấy đấy trí không không có tha hóa nữa thì trí chỉ có cái chết thôi trí không còn con đường nào để đi cả rồi nhà tù thực dân hành họa đầy đọa một con người vốn dĩ hiền như đất vậy thế mà bây giờ nhân hình thay đổi đầu thì cạo chọc lốc răng thì trắng hớn, đôi mắt thì gườm gườm, trên người thì xăm trổ đầy những cái hình xăm, đúng không? ạ? Với một ông tướng cầm chùy xanh đỏ tím vàng. Đó, thì các bạn có thể thấy rằng cái sự thay đổi trước tiên về mặt nhân hình mà chúng ta có thể nhìn thấy cái sự thay đổi bên trong và cái sự thay đổi này nó mang tính chất quyết định đó chính là sự thay đổi về nhân tính Nếu như trước kia chỉ được ví là hiền như cục đất thì bây giờ trí không còn có hiền nữa các bạn ạ. Bây giờ trí trở nên hung hăng và liều lĩnh. Hung hăng và liều lĩnh. Sau khi chỉ ra tù, việc đầu tiên chỉ làm đó là tìm đến nhà bà kiến để làm gì để ăn vạ để rạch mặt để đòi tiền và cuối cùng thì trí đã được cái sự khôn khéo của bà kiến quy phục và rồi trí lại trở thành tay sai đắc lực cho bà kiến và đây là cái thuật dùng người của bà kiến nhé bà kiến cho rằng nếu như muốn trị những cái tên đầu sừng đầu sỏ như đội tảo cũng là một cái bọn cường hào có cái sự mâu thuẫn với bá kiến và rồi để có thể đối chọi được cái bọn đấy thì chỉ có dùng những người như trí thôi mà trí là cái bọn thân cô thế cô chẳng sợ gì hết bởi vì chỉ có một mình hắn nhà cửa thì không có gì thì không và nếu như như vậy thì trí sẵn lòng làm tay sai cho bá kiến bởi vì chỉ có sợ gì đâu và rồi đồng thời thì bá kiến còn cho nhà cho đất đúng không cắm cho hai xào ở ngoài dễ sông cắm cái lều mà ở. Rồi mỗi một lần làm được việc thì bá Kiến lại cho Trí 5 xu 10 hào để mà uống rượu. Rồi hắn cứ say khướt như thế thôi và làm việc cứ như vậy như vậy. Trở nên hung hăng và liều lĩnh để làm gì? Để có thể đi đòi nợ thuê để có thể làm tay sai cho bá kiến để có thể dọa lạt rất nghèo để có thể đụng độ với bọn đầu sừng đầu sỏ trong cái làng vũ đại ấy một cái xã hội mà người ta nói rằng là đầy đủ những cái tầng lớp đó, em chủ yếu chị là như vậy ngoài ra ấy thì chúng ta còn thấy cái trạng thái của anh trí đó là luôn luôn say chẳng có bao giờ tỉnh cả lúc nào cũng say hết luôn luôn ở trong cái trạng thái say say khướt hắn về là hắn ngồi uống rượu ăn thịt chó từ chiều cho đến tối say triền miên say không có lúc nào tỉnh chí chỉ thực sự tỉnh khi mà gặp thị nở bởi vì sao tỉnh là bởi vì tỉnh để mà yêu mà không những thế còn muốn tỉnh để không còn uống rượu nữa để tiết kiệm tiền bởi vì lúc đấy trong cái 7 ngày vòn vẹn đấy thì chỉ có thị nở đi kiếm tiền thôi chỉ là chỉ ở nhà đúng không rồi cuối cùng này chúng ta thấy không những say mà chúng ta thấy còn hành động của chí làm sao lúc bấy giờ chí có còn quốc mướn cày thuê trở thành người ở cho nhà bà kiến nữa không không chí không làm những công việc đấy nữa mà chí làm một cái việc đó chính là đòi nợ thuê dọa nạt, cướp giật và thậm chí còn rạch mặt ăn vạ. Đấy là những hành động của trí. Dọa nạt, rạch mặt, đúng không? Chẳng những thế còn cướp bóc. Mà có phải cướp cho trí đâu, cướp cho cái tên cường hào địa chủ cái kia. Chí chỉ được giả 5 xu 10 hào đi uống rượu thôi Bà Kiến quăng ra cho đấy Đấy tiền đấy anh đi lấy mà uống rượu đi Đúng không? Thế đấy là những cái hành động của chí Và rồi khi chí trở thành một con quỷ dữ như thế này Thì các bạn có thấy anh ta nói chuyện được với mọi người không? Anh ta chỉ nói chuyện được với bà Kiến thôi còn tất cả những người khác anh ta không muốn nói chuyện được các bạn thấy là trong cái văn bản ấy chúng ta thấy là cái cuộc giao tiếp của chí thì chỉ duy nhất có bà kiến tiếp lời đúng không ngoài ra thì có ai tiếp không không ai tiếp cả và trí khao khát muốn được nói chuyện với loài người thế nhưng mà trí không thể làm được nữa rồi bởi vì bây giờ trí đã trở thành con quỷ rồi tất cả dân làng ngũ đại không ai còn muốn tiếp chuyện với trí nữa cả và đặc biệt thì cái không gian sống của trí là ở ngoài làng là cái không gian không phải là ở trong làng như bao người khác mọi người khinh thường trí mọi người ghê sợ trí mọi người sợ trí nhưng mọi người cũng khinh trí và rồi cái cách duy nhất mà trí muốn giao tiếp với thế giới loài người đấy là thông qua tiếng chửi cách mà trí giao tiếp với xã hội loài người là tiếng chửi còn trí vẫn có thể nói chuyện với bá kiến như bình thường nhưng bá kiến không phải người các bạn ạ bá kiến có thể nói là một con quỷ dữ đúng không cũng giống như trí phèo thôi cũng là một con quỷ dữ cướp bóc dọa nạt cướp hết tất cả những gì mà dân nghèo có từ gánh khoai từ đàn chó con từ từ những cái đứa trẻ và các bạn có thể thấy rằng đấy không chỉ là nghị quế đâu mà đó còn là bá kiến nữa là những cái con người sống ở cái tầng lớp ở cái tầng lớp cường hào địa chủ á là những người có quyền có tiền mặc sức bóc lột đầy đọa những người dân khốn khổ ngoài kia. Và rồi chúng ta thấy rằng cái tiếng chửi này này thì các bạn có thể thấy là mở đầu tác phẩm hắn vừa đi vừa chửi, ngày nào cũng như thế, hắn chửi trời, chửi đất, chửi cha mẹ thằng nào không chửi nhau với hắn, chửi cha mẹ thằng nào đẻ ra hắn. Thế nhưng mà không một ai tiếp lời cả, dù là cái tiếng chửi đó càng ngày càng thu hẹp cái đối tượng lại. Bởi vì các bạn thấy rằng nếu như khi mà chúng mình bực tức chúng mình muốn thể hiện cái bực tức đó ra bên ngoài thì thường là chúng mình sẽ chửi nhưng cái tiếng chửi đó thường là chửi động tuy nhiên là ban đầu thì chị cũng chửi động đấy thế nhưng mà càng về sau các bạn thấy cái đối tượng mà chị chửi càng ngày càng thu hẹp lại chỉ cha mẹ thằng nào cũng chửi nhau với tao đây này nhưng mà tuyệt nhiên không có một ai trả lời bởi vì vốn dĩ những người dân vũ đại nói rằng nó chửi ai nó không có chửi mình mà họ cũng chẳng muốn dây vào cái tên như chí làm gì cả mất việc đúng không rồi chửi cha mẹ thằng nào đẻ ra mình tức là chửi bố mẹ mình á thế nhưng mà cũng chẳng có ai đáp lời bởi vì đâu có ai biết bố mẹ chí là ai và đây là cái định kiến của xã hội này xã hội việt nam trước cách mạng đặc biệt là ở nông thôn thì họ có một cái định kiến và cái định kiến này được hình thành và sau đó nó được áp dụng từ đời này qua đời khác và rồi nó trở thành một cái gì đó tưởng chừng như là đúng người ta coi thường những cái con người không có cha mẹ tức là cái nguồn gốc xuất thân không rõ ràng rồi làm nghề nghiệp bất chính họ nghĩ rằng những con người đấy chỉ là những người bỏ đi mà thôi thế thì đấy các bạn thấy đấy họ không còn những người dân làm vũ đại không còn có coi chỉ là người nữa rồi kệ nếu như người ta còn nếm xỉa, người ta còn chửi thì may ra trong mắt của người làm vũ đại trí còn là con người. Còn có thể thức tỉnh, còn có thể khuyên bảo thôi anh quay trở về đi. Anh đừng làm cái nghề rạch mặt ăn vạ, anh đừng làm tay sai cho bá kiến nữa. Thế nhưng mà bây giờ người làm vũ đại có coi trí ra gì đâu, không thèm, không thèm nói mà cũng chẳng buồn tiếp lời. Tất cả những thứ đấy cho chúng ta thấy rằng trí đã không còn là con người nữa rồi Trí đã trở thành con quỷ Trí đã bước ra khỏi cái không gian của làng quê Vũ Đại Không còn là trong cái môi trường sinh hoạt của những người dân nữa rồi Trí bước ra ngoài hoàn toàn là như vậy Đúng không? Thế thì chúng ta từ cái từ đây các bạn có thể suy ra cho chị một cái nhận xét Đó chính là Trí Vèo Từ một anh nông dân lương thiện hiền lành Bởi hai cái lý do trên Trí trở thành một người hoàn toàn khác đó chính là cái quá trình lưu manh thay đổi cả về nhân tính và nhân hình đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta có thể rút ra nhận xét đó là trí đã bị tha hóa đúng không? Trí phèo bị tha hóa. Anh tha hóa cả về nhân tính và nhân hình. Tức là trong cái con người đấy có cái gì thì mất hết sạch. Từ bên ngoài cho đến bên trong chẳng còn gì nữa cả. Đúng chưa ạ? đúng không và thông qua cái việc miêu tả khắc họa cái quá trình mà trí phèo bị tha hóa thì nhà văn nam cao dường như đã thể hiện được cái hiện thực của xã hội nông thôn việt nam trước cách mạng và đồng thời thông qua đó ta thấy cả tiếng nói tố cáo cái tầng lớp thống trị này những cái con người có tiền có quyền này tự cho mình là vua là chúa của một cái vùng nào đó để rồi đẩy những người dân vốn dĩ vô tội vào con đường tù tội tha hóa đó thế em chủ yếu chị là như vậy đấy là cái quá trình mà trí lưu manh trí bị tha hóa thế thì em chủ yếu chị là như vậy tuy nhiên khi tìm hiểu về nhân vật trí phèo thì còn cả một cái phần sau thì chúng ta sẽ thấy được cái quá trình thức tỉnh được không ạ khi mà gặp thị nở và rồi sau đó thì chúng ta thấy cái bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người thì đấy là hai cái phần sau không biết là ở trên lớp với các bạn đã học hết cái phần này chưa các bạn ơi ngày hôm nay thì chúng mình cùng với chị ôn tập cái phần bi kịch lưu manh của bi kịch lưu manh hóa của Chí phèo với nguyên nhân và những cái biểu hiện ở cả bên ngoài và bên trong hay nói cách khác là nhân hình và nhân tính thì chị đã có ôn tập lại cho chúng mình rồi đấy các bạn chú ý nhé với tất cả những cái phần này thì cũng rất có thể cho vào đề kiểm tra của chúng mình tuy nhiên là đề thì sẽ có hai dạng thức hỏi hỏi dạng một đó chính là phân tích quá trình lưu manh hóa của trí phèo dạng thứ hai là cho chúng ta một cái phân đoạn nói về những cái sự thay đổi của trí cả về nhân hình và nhân tính và rồi yêu cầu các bạn là phân tích cái đoạn trích trên thế thì dù là ở dạng thức nào thì chúng ta cũng cần phải xác định được cái phạm vi kiến thức nền của bài đó và rồi chúng ta sẽ phân tích nhưng chú ý chị khi các bạn viết bài cần phải đảm bảo cấu trúc 3 phần mở thân kết được không ạ rồi thế thì các bạn nắm bắt tinh thần của bài học ngày hôm nay của chúng mình là như thế nhé và chủ động ôn tập cho chị được không nào? Bởi vì bây giờ cũng là mùng 8 rồi Nếu như các bạn thi sớm thì có thể là hai tuần nữa thi Còn nếu bạn nào thi muộn thì có thể là cuối 12 hoặc đầu tháng 1 các bạn thi Nói chung cũng tùy lịch của mỗi một bạn Nhưng các bạn cứ chủ động ôn tập cho chị Và mỗi một tuần chúng mình sẽ cùng nhau ôn tập những cái phần kiến thức trọng tâm Cùng nhau ôn lại Thực ra cái phần này chị biết là các bạn đã học trên lớp rồi Và chị ở đây cùng trao đổi lại với các bạn để thêm một lần nữa các bạn được khắc ghi cái phần kiến thức nền mà chúng mình đã được học ở trên lớp được không ạ? Còn nếu như chúng mình có thời gian thêm nữa thì chị sẽ nói nhiều hơn về trí phèo. Được không? Còn nếu như mà bây giờ chúng mình cần phải nghỉ ngơi này, rồi cần phải ăn trưa để tiếp tục cho một buổi chiều học tập và làm việc thì chị sẽ dừng lại buổi phát trực tiếp này ở đây và hẹn gặp lại chúng mình trong những buổi phát lần sau nhé. Bye bye.